dầu dấu xanh uh, thiên thảo dầu gió xanh thiên thảo thương hiệu uh, hàng đầu Việt Nam đánh dần lại từ đầu coi à <laughs> dầu gió xanh thiên hiểu lầm đầu à, à, hàng đầu Việt Nam đó <laughs> chơi